cho dù nhiều trong gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua dẫu ai tưởng trời dù